những cái video hết rồi thì còn trận Việt Nam và Singapore thì mình vừa công chiếu xong thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho anh em cái trận giữa Malaysia và Lào nữa thì trước khi mình vào nhận định cho anh em thì anh em thấy trong một cái video mà mình nhận định mình cho anh em rất là nhiều cái mã kèo để anh em có thể đầu tư quan trọng những cái mã kèo chính mình chỉ cho anh em một mã kèo và những mã kèo phụ thì rất là nhiều để anh em có thể đầu tư cuối mùa giải một cách nó hiệu quả nhất thì anh em cũng biết rồi cuối mùa giải nhà cái đưa ra với những cái mã kèo cực kỳ khó đoán thì bởi vậy anh em rất là khó đá gặp kèo đưa khó đá mà còn chấp cao nữa thì anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì kèo cực kỳ cao thì bởi vậy mình mới khuyên anh em trong những cái video nào mà mình làm video là mình cũng khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể đầu tư kèo nó hiệu quả hơn và cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà mình nhận định cho anh em trận giữa U22 Malaysia và U22 Lào diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 5 nha anh em. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng bảng B á, cái bảng B ờ, trong ờ, SEA Games 32 thì anh em thấy trong khi đó có Thái Lan đang đứng vị trí đầu bảng nè, kế đó nhì bảng là U22 Việt Nam và Malaysia thì chưa thi đấu một trận nào, trong khi đó trận này à, Malaysia đang gặp Lào. Đó là lợi thế cho Malaysia để có thể lấy 3 điểm, 3 điểm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 thua trước Thái Lan thì nói chung Malai Malaysia à, trong cái mùa đậu giải 2029 thì à, Malai nó có một cái phong độ không tốt với lại lứa cầu thủ trẻ nó chưa có giống như bây giờ nha nam thì bây giờ có một lứa cầu thủ trẻ của thằng Malai đá cũng rất là hay trong cái mùa giải à, hiện tại và đang đá cho cầu là các câu lạc bộ của Malaysia đó thì anh em có thể đầu tư thằng Malai trong cái trận này cũng rất là ok còn bên phía thành tích của thằng Lào trong 10 trận gần nhất của thằng Lào thì anh em chỉ thấy thắng trước thằng Brunei với cái tỷ số là 3-0 nè thì chỉ có thắng được đúng thằng bờ Brunei trong khi đó thằng bờ Brunei là cái đội bóng yếu nhất Đông Nam Á đó trong khi đó thằng Lào chỉ đó thì à, thằng Lào thắng được bờ Brunei thì thằng Lào nó yếu nó yếu kế thằng bờ Brunei thì bờ Brunei là yếu nhất Đông Nam Á thì thằng Lào vẫn là yếu kế thằng bờ Brunei nha anh em thì bởi vậy trong cái trận đấu này thì à, thằng Lào nó gặp thằng Malai thì lợi thế cho thằng Malai để tranh yêu cầu trận này là thằng Malai phải thắng cực kỳ nhiều rất là nhiều bàn thắng phải hiệu số phải hơn 3 bàn thì trong khi đó thằng Việt Nam và thằng Thái Lan á, đang có hiệu số là hai anh em thấy có 3 điểm và có hiệu số là dương hai thì quan trọng cái trận này thằng Malai phải có hiệu số dương 3 thì thằng Malai sẽ mới có thể vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng để đứng đó quan trọng là như vậy thì anh em cũng biết trong cái bảng này cực kỳ khó cho Malai trong khi đó có Việt Nam và thằng uh, Thái Lan đó thì bởi vậy nếu mà Malai muốn đi tiếp vào vòng trong thì Malai phải thắng thằng Lào trong cái trận này thì mới cái mã tỷ kèo cực kỳ đậm thì à, thằng Malai mới có cái vị trí tốt trên bảng xếp hạng để có thể à, nghĩ đến cái chuyện đi tiếp vào vòng trong nha anh em thì mình sẽ trong cái lịch sử đối đầu á, thì anh em thấy trong cái lần đối đầu vào năm 2017 thì thằng Malai có ăn thằng Lào với cái tỷ số là 3-1 thì cái năm đó cái lứa cầu thủ trẻ của Malai chưa có đá hay bằng bây giờ nha anh em thì anh em biết bây giờ lứa cầu thủ trẻ của Malai đá cực kỳ hay thì bởi vậy anh em nên đầu tư cái mã kèo là thằng Malai chấp trong cái trận này cũng rất là ok thì mình sẽ tiến vào cái trận mà gần nhất của thằng Malai và thằng Lào cho anh em xem thì trong cái trận đó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 đây thì nhà cái đã cũng đang đánh giá cao cực kỳ thằng là Malaysia trong cái trận này thì đưa ra với cái mã kèo là thằng Malay đang chấp với mã kèo 1.5 nha nè và bà tài xỉu là 3.25 thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai này gần nhất là tỷ số 3-1 thì có thể có thể thôi nha có thể trong cái trận này thì thằng malaysia sẽ ăn với cái tỷ số là 3-1 đến 4-1 thì anh em có thể đầu tư vào thằng malaysia trong cái trận này cũng rất là ok thì trận này anh em nên vào cái mã kèo là thằng malaysia chấp 1.5 từ đầu luôn và tài xỉu thì anh em có thể chờ xuống ba quà thì anh em đã đó thì mình sẽ tiến vào cái phần à, chốt kèo cho anh em trong cái trận đấu này thì anh em thấy mình có chốt cho anh em trong cái trận đấu này là ba cái mã kèo để anh em đầu tư thì anh em biết thằng Malay đang cần cực kỳ đang cần hiệu số để Malay có thể vươn lên vị trí đầu bảng đứng để nắm chắc để à, có thể kiếm cái mục tiêu là có cái vé đi tiếp vào vòng trong thì anh em biết thằng Malay sẽ thắng rất là nhiều bàn trong cái trận này thì anh em có thể xin nằm thằng Malay chấp 1.5 thì mình để cho anh em á anh em chơi ngoài qua thầu qua cò thì anh em có thể vào Malay chấp 1.5 nè còn anh em nào chơi trong trang giống như mình á thì anh em cứ chờ cái kèo nó hạ xuống còn một quà hoặc là 1,25 thì anh em vào thì cái hai thằng này nó ra sân trong cái lịch sử gặp nhau á, có phút bàn thắng sớm nhất là vào phút 27 thì anh em có thể chờ 20 phút á, thì mã kèo nó sẽ tụt xuống còn một quà thì anh em vào thằng Malay cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn còn tài thì anh em sẽ đang ba ba 3 3,25, anh em có thể chờ tài tụt xuống còn ba quà thì anh em vào cái mã tài thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn nữa nha, và quà kèo nó sẽ cao. Còn trong hiệp 1 thì anh em có thể vào mã kèo là thằng Malai 0.5 nè. Đó. Cái mã kèo hiệp 1 thì anh em nên vào từ đầu trận, hiện tại từ đầu trận nó đang có cái mã kèo là 0.5 rồi, anh em nên vào từ đầu trận là Malai 0.5. Và cái mã kèo nguyên trận thì anh em cứ chờ tụt xuống còn một quà thì anh em vào thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo và quà kèo nó sẽ cao hơn. Nếu ăn 21 thì anh em quà kèo. Đó mà anh em húp được cái mã kèo hiệp 1 đó thì anh em nên đầu tư giống như ba cái mã kèo mà mình đã nhận định vào chốt cho anh em trong cái trận đấu này thì anh em nào á, mà đang chơi bên ngoài quả thầu quả cò anh em không có thể chơi được những cái mã kèo chờ mà anh em chỉ đánh được trước trận đấu 1 tiếng đến 2 tiếng thì cái mã kèo tới 1.5 thì tỷ lệ mà trận này nó nổ tỷ số 21 thì anh em lại thua nha. Bây giờ mình mới phiên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể vào những cái mã kèo nó hiệu quả nhất